chính phủ Việt Nam đã yêu cầu tất cả mọi người mà trở về từ Đà Nẵng từ tầm ngày 1 tháng 7 đến uh, gần đây phải đi xét nghiệm Covid-19. Các bạn mà hay xem video của mình biết là mình uh, vừa đi về từ Sài Gòn nhưng mà thực ra là mình ra Đà Nẵng trước, sau đó mình đi máy bay uh, ra Hà Nội chứ không phải là mình đi về từ Sài Gòn trực tiếp. Mình đã đi về từ Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 7 cho nên mình đã khai báo y tế trên uh, ứng dụng nCovid này của Việt Nam sau đó thì đã có người từ Bộ Y tế gọi điện cho mình và xin lịch trình di chuyển của mình cụ thể và sau đó thì bảo mình phải đi trạm y tế gần nhất để đi xét nghiệm sức khỏe của mình rất ổn định không có vấn đề gì cả nhưng mà mình vẫn phải đi xét nghiệm cho nên hôm nay mình sẽ đi và cho các bạn xem đi xét nghiệm Covid-19 ở Việt Nam nó như thế nào mình đang uh, sắp xếp một chút đồ nhỡ đâu uh, đến nơi và xét nghiệm nhỡ đâu mình bị dương tính thì mình phải mang hết đồ bởi vì họ sẽ đưa mình đi uh, cách ly ngay cho nên uh, máy tính máy ảnh các thứ thì mình uh, đều mang hết Quá trình xét nghiệm sau khi đến trạm y tế là khá đơn giản. Đầu tiên là phải điền một mẫu khai báo y tế, cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân và chuyến đi đến Đà Nẵng của bạn. Khai xong thì phải đưa đến chị ngồi bàn đây và đậy ghim. Ghim xong có thể nộp và đi xét nghiệm. Có hai cách chính mà dùng để xét nghiệm COVID-19 Phần lớn mọi người hình dung lấy mẫu bằng cách ngoái dịch mũi họng như mấy hình này. Cách xét nghiệm này thì dùng để phát hiện mình có phải đang bị nhiễm COVID-19 hay không. Đó là cách xét nghiệm đầu tiên. Nhưng mà có một cách xét nghiệm nữa là xét nghiệm qua máu và đó chính là cách mà mình được lấy mẫu và xét nghiệm. Đóng hoàn thì em chuẩn bị nhá. Cục giấy vào đây. Xét nghiệm máu là xét nghiệm kháng thể, tức là xem trong máu của mình có kháng thể COVID-19 hay không. Nếu bạn đã từng họp sinh học thì bạn sẽ biết là xét nghiệm như vậy không thể biết là mình có phải đang bị nhiễm COVID-19 hay không. Vì thường nếu mà bị nhiễm thì phải mất một thời gian, cơ thể của mình mới bắt đầu sản xuất kháng thể. Xét nghiệm như vậy chỉ có thể biết được mình đã từng bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Nghe như thế có phải hơi kỳ lạ, tại sao không xét nghiệm để xem mình có phải đang bị nhiễm ban đầu mình cũng thấy hơi lạ nhưng mà sau khi suy nghĩ và tìm hiểu thì mình cũng thấy khá hợp lý. Đầu tiên, lấy bệnh phẩm để xét nghiệm phải mất nhiều thời gian hơn và để xét nghiệm thì cũng phải mất nhiều thời gian hơn. Còn lấy máu và xét nghiệm kháng thể chỉ mất 10 phút thôi. 10 phút là đã có kết quả rồi. Hello. Tuyệt bà Thanh ạ. Ít nhất, thành phố Hà Nội đang yêu cầu hơn 20.000 người mà mới trở về từ Đà Nẵng gần đây đi xét nghiệm. Thì xét nghiệm như thế là rất hợp lý so với số lượng người mà phải được test. Lý do thứ hai, đã qua hơn một tuần từ lúc thành phố Đà Nẵng phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng và Việt Nam đã dừng các tuyến xe khác, chuyến bay và tàu hỏa đi Đà Nẵng rồi. Vài ngày trước khi mình đang tự cách ly tại nhà thì mình đã gọi điện cho trạm y tế gần nhà mình nhất để hỏi có thể đi xét nghiệm hay chưa và họ bảo là ngày 1 tháng 8 thì mới bắt đầu xét nghiệm có lẽ cái lý do mà tại sao họ đợi đến ngày 1 tháng 8 là vì chưa có đủ bộ xét nghiệm cho mọi người nhưng mình nghĩ là một lý do nữa là như vậy thì đã có nhiều ngày để những người mà trở về từ vùng dịch cơ thể của họ có thể sản xuất kháng thể. Như vậy thì bằng cách đợi vài ngày thì có thể sử dụng xét nghiệm qua kháng thể một cách rất hiệu quả. Nói chung thì mình cảm thấy Việt Nam đang làm rất tốt và thực sự có kế hoạch kiểm soát bệnh tật Covid-19 rất thông minh và tốt. Trước khi đi xét nghiệm thì mình đã nghĩ như thế rồi nhưng mà sau khi đi xét nghiệm xong và tìm hiểu một chút thì mình cảm thấy còn tin tưởng hơn nữa hơn nữa, đi xét nghiệm không mất mình một đồng nào các bạn, toàn là chính phủ Việt Nam chịu chi phí cho mình và tất cả mọi người. Và đó là một điều đáng chú ý, đáng cảm ơn và đáng tôn trọng. Đối với chính phủ Việt Nam thì đây là một chi phí không ít so với cái số lượng người mà phải được xét nghiệm. Nhưng bởi vì Việt Nam muốn ủng hộ mọi người đi xét nghiệm, không muốn họ lo về chi phí và không đi thì họ đã quyết định không thu phí. Nếu ở Mỹ có lẽ mình không đi xét nghiệm bởi vì mình lo về tiền Nhưng ở đây, ở Việt Nam mình chỉ cần lo khai báo y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế thôi Và vì thế thì mình muốn gửi một lời cảm ơn cho Việt Nam Các bạn có thể thấy rằng mình đã có kết quả âm tính rồi Và như thế thì mình có thể đỡ bận tâm Tất nhiên thì chúng ta phải tiếp tục phòng chống dịch đeo khẩu trang và không tập trung đông người thường xuyên rửa tay thường xuyên đọc tin tức và quan trọng nhất là nếu bạn đi về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 và chưa khai báo y tế và đi xét nghiệm thì hãy liên hệ với trạm y tế gần bạn nhất để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. Mong là video này đã cho bạn hiểu thêm về cách mà Việt Nam đang chiến đấu với đại dịch và làm bạn tin tưởng về khả năng của Việt Nam hơn. Các bạn hãy đừng chủ quan nhưng mà cũng hãy đừng lo. Bạn hãy làm phần của bạn và nước sẽ làm phần của mình. Chung tay phòng chống dịch và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình. Bye bye. đây là cao lầu của Trung Minh